việc lớn trên đời đều cần phải làm từ việc nhỏ. Từ tiểu tiết có thể thấy được nhân phẩm, từ việc nhỏ có thể thấy được nhân tâm. Những hành động có vẻ không đáng để ý đó thường có thể phản ánh diện mạo chân thực nhất của một người. Mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống chiêm nghiệm những triết lý nhân sinh trong video ngày hôm nay. 1. Thái độ khi tức giận Cảm xúc của một người ẩn chứa bản chất thực sự của người ta, bao gồm cả nhân phẩm, phong thái và giáo dưỡng. Khi một người tức giận, thường sẽ không thể ngụy trang được. Một số cảm xúc, suy nghĩ, thậm chí hành vi không phù hợp cũng sẽ được bộc lộ ra cùng với sự tức giận của họ. Vì vậy, nếu muốn nhìn rõ một người, thì hãy nhìn vào thái độ của người đó khi họ đối mặt với sự tức giận. Khi tức giận, những sự khắc nghiệt, ích kỷ, toàn tính được bộc lộ ra có thể không phải do cảm xúc đã lấn át lý trí mà có thể là nội tâm chân thực của một người. Người có nhân phẩm chân chính có thể giữ vững được trước thử thách tức giận. Có thể không phải là họ không tức giận, mà là dù có tức giận đến mấy họ cũng kiềm chế được cảm xúc, kiểm soát được tính nóng này của mình. Những người như vậy cũng đáng để chúng ta tôn trọng và kết giao. 2. Đối diện với lợi ích, nhìn ra nhân tính. Lợi ích là lửa thử vàng của con người, chỉ khi đối mặt với lợi ích, con người mới thể hiện rõ bản chất thật của mình. Lúc này thường là thời điểm tốt nhất để nhìn rõ một người. Trong luận ngữ nói, quân tử dụ ư nghĩa, tiểu nhân dụ ư lợi. Ý nghĩa của câu nói trên là Bậc quân tử coi trọng đạo nghĩa, còn kẻ tiểu nhân coi trọng lợi ích. Muốn nhìn rõ một người, cần phải xem biểu hiện của người đó khi đối diện với lợi ích. Trong cuộc sống, cũng có rất nhiều câu chuyện thấy lợi quyền nghĩa. Như Tăng Quốc Phiên đã từng nói, giữ háo lợi nhân cộng sự, kỳ tất thụ lụy. Ý nghĩa là làm việc chung với những kẻ quá tham lam lợi ích, kết cục nhất định sẽ làm liên lụy tới bản thân bởi vì lợi ích giống như tấm gương chiếu yêu khiến ai đứng trước nó cũng đều lộ nguyên hình. Trước lợi ích có thể khiến người thân trở thành kẻ thù, bạn bè trở thành người xa lạ, một chữ tiền có thể nhìn thấu lòng người, nhìn thấu bản chất con người, có thể khảo nghiệm tốt nhất phẩm hạnh của một người. ba Nói có chừng mực Lời nói và hành động nên đi đôi với nhau, đều cần phải thực hiện khoe khoang khoác lác không giải quyết được vấn đề thực sự. Năng lực của một người ra sao phụ thuộc vào sự cố gắng, hành động của bản thân họ chứ không phải là lời nói. Năng lực tới đâu, nói tới đó, không nên thổi phồng. Những người như vậy là đáng tin cậy nhất. 4. Khi ăn, nhìn ra sự tu dưỡng. Liệu một người có xứng đáng kết thâm giao hay không lúc cùng dùng bữa với họ thì có thể thấy rõ phẩm cách của họ, nhìn rõ họ có đáng tin cậy hay không và thấy rõ sự tu dưỡng của họ. Từ việc ăn uống, bạn có thể biết được một người có tu dưỡng hay không. Người có tu dưỡng khi ăn, lời nói luôn ôn hòa, nhỏ nhẹ. Ở nơi công cộng, luôn cân nhắc tới cảm nhận của người khác. Ngược lại, những người không có tu dưỡng, nếu hơi không hài lòng với món ăn, sẽ quát mắng người phục vụ hoặc lớn tiếng đòi tìm người quản lý giải thích. Người sống trên đời, mỗi người đều có chỗ khó của mình. Một người thực có tu dưỡng khi dùng bữa cũng sẽ cảm nhận được sự vất vả và khó khăn của người phục vụ, bao dung và thấu hiểu hơn. Mặt khác, những người không có giáo dưỡng lại chú trọng đến lợi ích trước mắt của bản thân, họ luôn hay nổi nóng và lớn tiếng phàn nàn khi gặp khó khăn. Người có giáo dưỡng, khi góp ý cho người khác thì sẽ từ tốn nói sau, vì như thế sẽ phù hợp hơn. Đồng thời, họ cũng biết cách nói sao cho đúng mực, không gây phản cảm. 5. Dù đúng lý, vẫn có thể nhường người. Trong Thái Can Đảm có nói, công nhân trí ác, vô thái nghiêm, yếu tư kỳ kham thụ, ý nghĩa. Khi nói về cái xấu của người ta, chớ nên quá hà khắc, cần suy xét khả năng chịu đựng của họ. Một người đúng lý, không hùng hổ dọa người, biết quan tâm đến cảm xúc của người khác, biết nhượng bộ, sẽ càng khiến người ta bội phục. Đây gọi là mọi sự đều lưu lại một đường, sau này dễ ngày gặp nhau. Có một câu cổ ngữ rằng, nhượng nhân tam phân bất huy, dung nhân tam phân vô tổn. Nghĩa là Nhượng bộ người khác ba phần thì không bị thiệt, bao dung người khác ba phần thì không tổn hại. Không chằm chằm bắt lỗi người khác là một loại trí tuệ cao cấp trong đối nhân xử thế. Trong Chu Tử Gia Huấn nói, phàm sự đương lưu dư địa, đắc ý bất nghi tái vãng. Nghĩa là, bất kỳ việc gì cũng để lại không gian xoay trở, khi đắc ý trở lại tiếp tục làm một lần nữa. Hãy chờ cho người khác đường lui nhưng cũng hãy để lại con đường khoan dung cho chính mình. Khi đắc ý thì đừng quá hí hửng, không giữ thái độ đúng mực cũng là định hình nên nhân phẩm của chính mình. Có được lý cũng cần khoan dung cho người, hành động đúng và chính trực, đó không chỉ là lòng tốt mà còn để tích lũy phúc báo cho tương lai. Tiếp theo, tâm linh cuộc sống xin gửi đến bạn câu chuyện Bài học cuộc sống nhìn thấu kiếp nhân sinh qua bốn chiếc kính và hai chiếc gương. Cuộc sống giống như một tấm gương. Bạn thở dài với nó, nó phản chiếu sự ảm đạm và u ám. Bạn luôn mỉm cười với nó, nó sẽ gửi lại cho bạn ánh nắng rực rỡ. Bài viết này xin gửi tặng bạn bốn chiếc kính và hai chiếc gương, giúp bạn nhìn thấu kiếp nhân sinh. 1. Kính dâm Xen nhẹ danh lợi trong sử ký có câu Thiên hạ hi hi giai vi lợi lai Thiên hạ nhưng nhưng giai vi lợi vãng Ý nghĩa Mọi người đều vui vẻ vì lợi đến Mọi người đều nhốn nháo vì lợi đi Hào quang của danh lợi tỏa ra đủ để che phủ lên màu sắc nguyên bản vốn có của sinh mệnh Một khi bị kim tiền che mờ Cuối cùng sẽ bị thế sự bao kín Và sẽ không có ngày bình yên Như người ta đã nói có hàng ngàn dinh thự, ban đêm ngủ chỉ cần có ba thước là đủ. Ra tại vạn quan thì ngày chỉ cần ba bữa ăn. Cả đời người, sinh chẳng mang theo đến, chết chẳng mang theo đi, tranh giành danh lợi liệu có ích lợi gì. Tốt hơn ta hãy đeo một cặp kính dâm để tránh lóa mắt bởi danh lợi. Không nghĩ đến những được và mất trong tay, hãy cứ nhìn ngắm phong cảnh vật bên đường chỉ có sự xem nhẹ mới là màu sắc chân thực nhất của cuộc sống. 2. Kính hiển vi, nắm vững các chi tiết. Trong đạo Đức Kinh có một câu nói, việc khó trên đời phải làm từ dễ, việc lớn trên đời phải làm từ nhỏ. Núi Thái Sơn không che hòn đất nhỏ nên có thể vươn cao, sông biển không che dòng chảy nhỏ nên mít sâu. Không ai có thể vừa mới ăn một bữa mà trở nên mập, con đường cần phải đi từng bước, việc cần làm từng chút từng chút một. Nếu muốn thành công trong sự nghiệp, trước tiên nên tập trung vào các chi tiết và bắt đầu từ những việc nhỏ. Lễ lớn không ngại những chi tiết nhỏ và chi tiết quyết định sự thành bại. Những thay đổi về lượng cuối cùng sẽ dẫn đến những thay đổi về chất. Nếu bạn làm mọi việc một cách cẩn thận, tỉ mỉ tự nhiên sự sẽ thành. 3. Kính lúc, phóng đại tâm Trọng thần nhà Thanh Tăng Quốc Phiên từng nói Mưu đại sự giả, thủ trọng cách cục Dĩ thức vi chủ, dĩ tài vi phụ Ý nghĩa của câu nói là Những người muốn làm việc lớn cần tập trung vào tầm Tài hoa và khả năng chỉ là những điều phụ thêm vào tầm là giới hạn trên của nhân sinh. Nói theo cách thông thường, không có cây đại thụ nào có thể lớn lên ở trong bình hoa và cái bánh có lớn cũng không lớn hơn cái nổi. Khuôn mẫu của một người quyết định độ cao người đó có thể vươn tới. 4. Kính viễn vọng, mở rộng tâm nhìn. Trong mạnh tử có câu, khổng tử đang đông sơn nhi tiểu lỗ, Đăng Thái Sơn Nhi Tiểu Thiên Hạ. Câu này có ý nghĩa là sau khi khổng tử leo lên núi Đông Sơn, ông cảm thấy nước lỗ trở nên nhỏ hơn. Sau khi leo lên núi Thái Sơn, ông cảm thấy thế giới trở nên nhỏ hơn. Một người chỉ có đứng cao hơn mới có thể nhìn thấy xa hơn. Một khi tầm mắt bị giới hạn thì chẳng khác gì ếch ngồi đáy giếng, ngồi trong giếng mà ngắm trời. Cuộc sống cần có kính viễn vọng, chỉ bằng cách xóa tan lớp sương mù của thế giới, chúng ta mới có thể nhìn thấy sự thật của sinh mệnh. Nếu muốn thành được việc lớn, nên học cách mở rộng tầm mắt nhìn nhận vấn đề. Tầm nhìn rộng mở, lời nói và hành động càng tự tin hơn, cách đối nhân xử thế cũng đúng mực hơn. 5. Gương phẳng Nhận rõ chính mình Hoàng đế Đường Thái Tông Lý Thế Dân từng nói Dùng đồng làm gương có thể sửa cho ngay ngắn áo mũ Dùng lịch sử làm gương thì có thể biết được hưng thế Dùng người làm gương có thể biết rõ chỗ hay chỗ dở Cuộc sống cần một tấm gương phẳng Hãy luôn tự soi lại những điều hay điều dở của bản thân Một bậc thánh nhân như khổng tử vẫn cần mỗi nhật tam tỉnh ngô thân Mỗi ngày đều tự xét mình những người bình thường lại càng cần biết cách tự suy ngẫm về bản thân để tránh sai lầm và đi đường vòng. Như trong quỷ cốc tử đã nói, biết chính mình trước, biết chính mình rồi mới biết người khác. Biết người khác không khó, biết mình mới thực là rất khó. Xem xét lại những chỗ hay dở của bản thân nhiều hơn và bớt soi mấy cái đúng và sai của người khác. Chỉ khi thực sự hiểu rõ bản thân mình mới có thể thực sự nhìn rõ người khác. 6. Gương nhà cười, thả lỏng tâm thái. Một người có tâm thái tốt, trước mắt họ sẽ là một tấm gương nhà cười. Mọi phiền não đều không nhìn thấy rõ ràng và mọi niềm vui đều được phóng đại lên hết mức. Cuộc sống vốn không dễ dàng, tại sao phải làm khó mình? Thay vì ghen tị với hạnh phúc của người khác,